Rồi xin chào tất cả mọi người nhé. À, cũng như mấy cái cũng như cái video hôm rồi thì mình nói là mình à, nhờ em đem qua cái máy để mình test thử, à, test thử cái nguồn của cái máy à, máy xăm ha. Thì bây giờ à, cái đây là cái nguồn cũ của nó nè, mình đã gắn sẵn y như cái cũ cái phiên bản cũ của nó là cái nguồn này. Thì đánh à, cho mọi người xem thử cái nó nó bị như thế nào. Ha. Này là Thái Tato à, của Hội Nghĩa Tân Quyên tôi yêu Bình Dương nha à, anh em mà có nhu cầu thì xăm à, hình nghệ thuật thì liên hệ với Thái nha Một tí nữa mình cho số điện thoại rồi cái này cái này em à, em cắm đi em cắm em cắm vô em bóp đi đây là cái cục nguồn nguyên thủy của nó nè mình xem nè rồi anh ra cái này mình đang dặn cái chưa để mình kéo dài dài cho mọi người xem cho nó rõ nha à, cái này mình đang chạy là 6V nha à. em bỏ sát vô đây nè bỏ, em bỏ sát nha mọi người thấy đang chạy 6V ha còn cái máy nè mình cũng không gành nó rồi mình bấm một tí nha nó đang nó đang tuột rồi đó mọi người tuột xuống còn lại 4V đó. mọi người nhìn ra cái đồng hồ này. đó còn 3V rồi mất luôn ha à. Ừ. rồi tuột là hết xài được luôn ha xong và nó đảm bảo được cái ờ, mức độ mà mình được quốc rồi bây giờ bây giờ bây giờ mình à, sẽ test qua cái mạch này thử nó xem nó như thế nào ha mọi người đợi mình chấm ờ, hàng đồ vô cái Đây, bây giờ thì mình à, mình chấm à, nó như thế này cho dạ, anh mọi Ừ. thì mình bỏ qua cái cái cái dắt cốc đạp luôn ha rồi à, hai cái cọng dây nguồn nè hai cọng dây nguồn ga nè mọi người thấy đây nè ha còn cái này là mình thay cốc đạp luôn thì cốc đạp thực ra nó chỉ là cái công tắc thôi nha rồi bây giờ mình sẽ mở lên cho mọi người mình sẽ chỉnh về 6V ha cái này chưa được 6V nữa nha rồi mình sẽ chỉnh 6V đi rồi à rồi bóp công tắc rồi đó mọi người xem đây nè máy chạy có lực hơn nha nói chung là theo cảm ờ, nói chung thợ ờ, thợ xăm thì ai cũng biết hai từ cảm giác rồi nói chung là cái cái cảm giác mà mình ờ, tôi không biết sao nhưng mà tôi thấy thứ nhất là lực cọc nó có là nói về dòng máy coi thì phải xét cái lực cọc, lực cọc nó có độ rướng nó có độ bường nó có cây này tôi chuyên sử dụng cho nét cho nên nó làm mức độ sử dụng của nó cần nhất là cái cái chất cái chất lực động đấy lực cường lực hướng có hết à, dao động chỉ dao động nhẹ thì mức độ này không ăn thua gì nhưng mà quan trọng là đạp được thời gian lâu nhưng mà nó vẫn ok thời gian lâu hai cuộn coi này nó vẫn không à, không có nóng lên là thấy à, ok hơn rồi thực ra mà một cái nguồn à, gọi là nguồn cù bắp thì để mà nâng cấp lên á để như thế này á không phải là một chuyện đơn giản ờ, không tuột ha thậm chí tôi ờ, tôi chặn ngón tay lại để ờ, xem coi mức độ nó dao động nó có ổn định dòng điện hay không mà nó vẫn nó vẫn ở mức độ duy trì ổn định như vậy là tôi thấy ok rồi thì hy vọng rằng các anh thợ xăm ở khu vực lân cận cũng như chỗ khác á, có những cái nguồn nào mà nó tương tự như cái nguồn này nè mà nó gặp vấn đề thật ra là mấy cái nguồn này nó gặp vấn đề hết á chẳng qua để tập rồi thì được thôi thì hãy liên hệ đến ờ, để mà có được những cái nguồn mà gọi là mình sách đi thì người ta coi là nó là cua bắp thôi nhưng mà cua bắp hay không thì ờ, khi máy hoạt động thì mới biết cắt nữa à? à? hả cắt tà le hả gì bây giờ mình sẽ lấy cái nguồn 12V à, nha 12V mình sẽ thế vào đây Tắt luôn, rút chui luôn <coughs> Lấy từ cái nguồn adapter nhé Rồi là dương nè Mình sẽ bỏ vô nguồn dương Mọi người chắc mình nghĩ theo mình nghĩ thì chắc cái à, adapter thì lúc nào nó cũng à, mạnh hơn là biến áp tại vì nó cái độ sung của nó nhịp nó, nó nhiều tốc độ nó dày hơn thì cái, cái, cái nguồn nó sẽ chuẩn hơn rồi đây em thử cái thấy ừ. đúng rồi cái nguồn sung nó khác không có tiếng sạc luôn á nghe tiếng nó giòn hơn nãy nhiều con chạy mọi người nghe cái tiếng này nó lại thấy giòn hơn biến áp nha không nhúc nhích đồng hồ luôn rồi vậy thì à, anh em mà đi à, mua nguồn á tốt nhất đừng mua cái này đừng mua biến áp đó, giờ mình mua một cái mạch này thôi mua cái mạch này với một cái alocter này cái đồng hồ rồi xong con này nữa tổng cộng chắc mấy chục ngàn đó là được cái máy rồi không cần nhiều tự làm nha à. <laughs> sáng, sáng chỉ rồi mà sáng có lên rồi có ai biết làm đâu Ê, thấy không tại vì mình test rồi mình lấy máy của em đem qua nó test rồi cái cục này ha, nó cũng không có được ngon bằng cái cục này khi mà bỏ vô ờ, bên đây ha thì cái cục này và cục này cũng giống nhau nhưng mà cái cục này nó nhỏ thì chắc chắn gắn cái bo này vô đây thì nó càng cũng vậy thôi à. nó không khác gì cả chỉ xài tạm thôi còn muốn ngon á, là phải đổ bo này với thêm ờ, cái cục này ha, cục alocter cái bo này là mình mua như là mình nhớ là 24 ngàn đó bo này nè còn anh ờ, hả cái, cái đó là chuyện của nó còn cái này là mình chỉ chia sẻ độ chế thôi chứ mình ờ, không có bán mình không có móc ai hết nhưng mà mình đơn giản vậy thôi đó. À, một cái biến áp đó một cái um, cục nguồn 12V một ampe nha với một cái bo này à, với cái đồng hồ này đồng hồ này chắc mười mấy ngàn à mình nghĩ là mười mấy ngàn thôi mua nguyên bộ về đi rồi về nhà gáp rồi nghiên cứu đó, mọi người thấy kỹ rõ không còn còn mà dọc dọc phá mà không được nữa cứ liên hệ mình số điện thoại là 0395 9940014 cứ gọi cho mình còn anh em nào mà có nhu cầu mà làm à, hình nghệ thuật á sẽ mình đầu khu vực à, Tân Quyên Bình Dương à, liên hệ với anh Thái nha số điện thoại em 0924 233 453 à, Thái nha cứ liên hệ hẹn ngày để lên hình nha rồi vậy xin chào mọi người nha chúc mọi người thành công